Nhận định trận bóng đá Man City và Liverpool diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 23 tháng 12 theo giờ Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh. Các bạn thân mến, sau một hành trình đáng nhớ của World Cup 2022, các ngôi sao đang dần làm nóng trở lại bằng các trận đấu cúp. Đại chiến giữa Man City và Liverpool là một dịp như vậy. Hai bên có thể thiếu vắng nhiều ngôi sao, nhưng vẫn hứa hẹn cho người hâm mộ một màn so tài hấp dẫn. Carabao Cup là một danh hiệu gần như mặc định đối với Man City dưới thời của Pep Guardiola. Đội bóng ở thành Manchester đã giành tới 4 chức vô địch chỉ trong 6 mùa giải mà Pep Guardiola nắm quyền. Ở giải đấu này thì Man City đối diện với thử thách khó khăn ngay từ đầu. Họ đụng độ với Chelsea ở ngay vòng 3 và bây giờ là một đối thủ khó chịu khác mang tên Liverpool ở vòng 4. Nhưng với sức mạnh của Man City, không đối thủ nào là quá khó khăn. Chelsea cũng không thể gây khó khăn cho Man City khi để thua 0-2 trong một thế trận bị áp đảo hoàn toàn. Trước trận gặp Liverpool, Man City đã có màn khởi động với Riona ở trận giao hữu. Erling Haaland và Kevin Bruni là những cầu thủ ghi bàn cho The Citizen và chỉ riêng bộ đội này cũng có thể hủy diệt hàng thủ vá víu của Liverpool. Tình hình lực lượng của Man City hiện tại là tương đối ổn. Đội chủ sân của Etihad không có ca chấn thương nào sau World Cup 2022. Tiền đạo chủ lực Erling Haaland được nghỉ ngơi trong một tháng qua và đã sẵn sàng nghiền nát những đối thủ đáng gờm. Mari và Griezmann cũng đang có thể lực tốt và khao khát tạo ra những khác biệt để chiếm lấy một vị trí cao hơn trong kế hoạch của huấn luyện viên Pep Guardiola. Hàng tiền vệ vẫn là điểm mạnh của Man City và bây giờ thì nó vẫn đủ những nhân tố cần thiết. Cặp trung vệ Ruben Dias và Emerick Laporta là đủ để khiến hàng công của Liverpool phải toát mồ hôi. Sự vắng mặt duy nhất của Man City ở trận đấu tới đó là tiền đạo trẻ Julian Alvarez của Argentina. Cầu thủ này vừa lọt vào chung kết và vô địch World Cup cho nên được cho phép nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nhưng ngay cả khi trở lại Man City sớm thì Alvarez cũng không có cách nào để cướp được vị trí của Haaland. Vì vậy, đây là một sự vắng mặt không có tiếc nuối của The Citizen. Ở mùa giải năm nay, Man City có những mục tiêu lớn hơn cần hướng đến. Đó là chức vô địch Premier League. Hoàn cảnh của Man City là tương đối hiểm nghèo khi họ đã để Arsenal bỏ cách tới 5 điểm. Nhưng việc huấn luyện viên Pep Guardiola cất trụ cột cho đội chiến với Liverpool là điều không thể xảy ra. Đơn giản là bởi vì ông cần cho các cầu thủ tốt của mình ra sân thi đấu để lấy lại nhịp độ trước khi guồng quay của Premier League trở lại. Đối đầu với sức mạnh đáng sợ từ phía Man City, nhưng Liverpool lại không có lực lượng tốt nhất. Đội bóng của thành phố Cảng gặp rất nhiều vấn đề về chấn thương và thể lực của các cầu thủ trước trận đại chiến Etihad. Diogo Jota, Arthur và Luis Diaz đều bị chấn thương và chưa hiện ngày trở lại. Van Dijk thì chắc chắn không thể tham dự trận đấu với Man City. Thông tin được chính huấn luyện viên Klopp xác nhận. Những trụ cột khác của Liverpool như là Alisson, Fabinho, Alexander Arnold và Jordan Henderson đều đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại giải đấu. Nhưng dĩ nhiên là họ không thể xuất phát từ đầu mà chỉ có thể đóng góp từ ghế dự bị. Ở mùa giải năm ngoái, Liverpool đã đăng quang vô địch Carabao Cup và FA Cup ở cả hai danh hiệu này. Liverpool đều giành được nhờ đánh bại Chelsea ở trên chấm luân lưu. Bộ sưu tập danh hiệu của huấn luyện viên Klopp ở sân Anfield cũng đã chính thức hoàn tất với những danh hiệu quốc nội và tất cả đã hiểu rõ thái độ của huấn luyện viên Klopp với những giải đấu cúp quốc nội là như thế nào. Ông luôn coi đây là sân chơi cho các cầu thủ trẻ và những cầu thủ dự bị của Liverpool. Sau khi có được chức vô địch, Klopp đã quay lại thái độ đó khi Liverpool bị Dubai County cầm hòa 0-0 ở vòng 3 và chầy chật có vé đi tiếp sau những loạt luân lưu. Cũng giống như là Man City, sự tập trung của Liverpool ở mùa giải này không nằm ở Carabao Cup Khởi đầu đáng ngán ngẩm ở Premier League khiến Liverpool đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của club đã bị top 4 bỏ xa tới 7 điểm cho dù nắm trong tay một trận chưa đấu. Cuộc đua tại Premier League đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết trong khi lực lượng của Liverpool gặp phải những vấn đề trầm trọng. Những thất bại liên tiếp trước Lyon và AC Milan trong giai đoạn giao hữu cho thấy chiều sâu lực lượng của Liverpool là không tốt. Và trận đấu mà Liverpool hướng đến bây giờ là chuyến làm khách đến sân của Aston Villa ngày 27 tháng 12, chứ không phải là màn đụng độ nảy lửa với Man City được truyền thông mong đợi. Man City đã thể hiện được sức mạnh đáng sợ về chiều sâu lực lượng khi đã vô địch Carabao Cup trong 4 năm liên tiếp từ 2018 đến 2021. Ở mùa giải này, các đối thủ chính của Man City đã tự ngã gần hết ở vòng 3. Nếu đánh bại được Liverpool, cửa vô địch của Man City là cực kỳ sáng. Và với lợi thế sân nhà thì thầy trò của Pep Guardiola – chắc chắn đảm bảo điều đó xảy ra được. Về phong độ và lịch sử đối đầu của Man City và Liverpool Sau một loạt giai đoạn dài không thi đấu Xem ra thì yếu tố phong độ cũng không ảnh hưởng nhiều ở cuộc đối đầu lần này Nói như là chuyên gia Mark Lawrenson của BBC Thì đội bóng nào tươi mới hơn đội đó sẽ thắng Man City đã có một trận đấu căng thẳng hôm giữa tuần Ông nói Trong khi đó thì Liverpool vẫn còn nhiều hảo thủ có thể khẳng định đội hình của họ là tươi mới hơn. Đúng như là nhận định của Mark Lawrenson, trong giai đoạn làm nóng vừa qua thì Liverpool vẫn có thể đưa ra sân được 80% lực lượng tối ưu. Họ có những Salah, Firmino, Chamberlain, Thiago, Robertson, Elliot, Gomi, Matip và Ketia không tham dự World Cup. Họ cũng có thể đón trở lại Alexander Arnold khi hậu vệ này ra sân rất ít ở Qatar. Sự sẵn sàng của Liverpool được thể hiện trong màn vùi dập AC Milan 4-1 vào ngày 16 tháng 12. Bên phía Man City, cho dù đã thắng Girona nhưng phải thừa nhận đội bóng này đang có nhiều nỗi lo vì họ ít có lựa chọn chất lượng cao bằng đối thủ. Những thông tin về lực lượng của Man City và Liverpool Ở tại hàng thủ thì Man City có thể thiếu đi bộ tứ vệ của thủ thành Edison. Họ đã trở lại nhưng chỉ sẵn sàng cho trận gặp Leeds vào ngày 29 tháng 12. Julian Alvarez vẫn đang ở Argentina ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà. Trong khi Phil Foden, Bernardo Silva cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do họ vừa trở lại tập luyện và thể lực chưa đạt đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại chúng tôi có 4 hoặc 5 cầu thủ thường xuyên đá chính và chúng tôi phải chờ xem những người khác trở lại trong trạng thái như thế nào. Huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận. Trong bối cảnh này thì Man City có lẽ chỉ biết dựa vào Erling Haaland Kevin De Bruyne và Ike Gondogan. Những người đã đá chính và tỏa sáng trong trận giao hữu thắng Girona 2-0. Với lực lượng bị ao hụt, lại phải gặp đối thủ vốn rất có duyên với mình. Xem ra Man City khó đả bại Liverpool tại Etihad. Về đội hình dự kiến của Man City và Liverpool Man City, các cầu thủ dự kiến Ortega, Lewis, Catengo, Charles, Gomes, Palmer, Gondogan, De Bruyne, Mari, Haaland và Boger. Tuyển Liverpool, các cầu thủ dự kiến Kelleher, Ramsey, Gomes, Phillips, Simicas, Elios, Bacetic, Osadi, Chamberlain, Salah, Firmino và Cavanho. Những thống kê về trọng tài của trận Man City gặp Liverpool Trọng tài chính ông David Coty, người Anh Ở mùa giải năm nay đã bắt 13 trận gồm 7 trận ngoại hạng Anh 4 Championship, một cúp liên đoàn và một vòng loại Champions League đã rút ra 42 thẻ vàng với tỷ lệ là 3,32 thẻ trên một trận. Một thẻ vàng thứ hai với tỷ lệ là 0,076 lần trên một trận. Có 3 lần thổi penalty, tỷ lệ là 0,23 lần trên một trận. Những thông tin đáng chú ý của Man City và Liverpool Man City đã thắng 4 trên 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường Man City ghi hai bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường Man City để thủng lưới một bàn mỗi trận ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường Liverpool ghi hai bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường Có 4 trên 5 trận gần nhất mà Man City và Liverpool đấu với nhau đều nổ tài Man City Đội ngũ y tế đang ở trong một giai đoạn nhàn nhã hiếm hoi khi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Chỉ có Julian Alvarez vượt qua vòng tứ kết World Cup vừa qua. Còn ngược lại thì Liverpool còn vài trường hợp bị chấn thương. Diogo Jota, Arthur và Luis Diaz đều đang gặp vấn đề. Van Dijk cũng được xác nhận là không ra sân trước Man City. Alisson, Fabinho, Alexander Arnold và Jordan Henderson đều khó xuất phát ở trận đấu tới. Biến động tỷ lệ kèo cúp Liên đoàn Anh trận Man City gặp Liverpool. Kèo châu Á trận Man City gặp Liverpool thuộc vòng 16 cúp Liên đoàn Anh 2022 lần đầu được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Man City là cao hơn qua mức kèo chấp là 1 trên 2 trái cả trận theo handicap. Đặt kèo, các cầu thủ Thành Man ăn 0,82 và theo kèo Liverpool ăn 0,91 tính cho tới 5 giờ ngày 22 tháng 12. Ở mức tỷ lệ là 0, 1 trên 2. Chọn cửa bỏ Man City 0.96, chọn cửa Liverpool ăn 0.96. Với diễn biến này có thể thấy được là giới đầu tư châu Á đã dành sự tin tưởng khá lớn cho Man City. Sự biến động về tỷ lệ chịu ảnh hưởng khá lớn bởi kết quả trận giao hữu cách đây ít tuần. Khi đó, với ưu thế sân nhà, Liverpool đã để thua khó hiểu trước với tỷ số là 1-3 ngay ở thánh địa. Hiện tại sau 10 trận thì thầy trò Jurgen Klopp vẫn thi đấu tốt trên mọi đấu trường, nhưng kèo châu Á chỉ đạt tỷ lệ 50-50 thắng thua ở một trận gần nhất. Trong khi đó, Man City đang cho thấy được sự nghiêm túc trong triển khai lối chơi. Các chiến binh thành Man dễ dàng có những chiến thắng trước những Girona, Chelsea hay là Fulham trong loạt trận thi đấu vừa qua. Họ chỉ để thủng lưới duy nhất là một lần trước Fulham ở 3 trận thắng gần nhất Ngoài phong độ ổn định hơn thì Man City còn hoàn toàn được đánh giá cao hơn Liverpool nhờ tổ ấm. Ở 5 lần tiếp đón đối thủ ở sân Etihad, Man Xanh đã đả bại 2 lần, hòa 2 và chịu một thất bại trước lữ đoàn đỏ. Thành tích đối đầu cũng đang hoàn toàn ủng hộ Man City với 18 trên 20 trận không thua trận thắng liên tiếp gần đây. Với những con số thống kê này thì khả năng vượt kèo chấp 1 trên 2 trái của các cầu thủ Man City vẫn là rất sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Các chuyên gia khuyên lựa chọn Man City Âm 1 trên 2 Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Tỷ lệ tổng bàn thắng của trận đấu này được niêm yết ở mốc là 2, 3 trên 4 So với thời điểm mở kèo Điểm ăn cho cửa tài vẫn đang có xu hướng tăng mạnh Với diễn biến này Người hâm mộ có thể kỳ vọng kịch bản tương bừng ở màn đồng độ giữa Man City và Liverpool Sau 5 lượt trận vừa qua Thì có tới 4 trận của cả Man City và Liverpool đều kết thúc khi vượt qua mốc hai bàn Khả năng nổ tài trong trận đấu ngày hôm nay là khá cao bởi vì hàng tiền vệ của Liverpool đang chơi rất cởi mở trước đội bóng thành man. Hơn nữa cả hai câu lạc bộ đang có tâm lý thoải mái cùng với nhiệt huyết thi đấu mãnh liệt. Do đó, kịch bản về một trận cầu tưng bừng bàn thắng giữa hai đội sẽ được diễn ra. Các chuyên gia khuyên lựa chọn cửa tài, tỷ lệ là 2, 3 trên 4. Nhận định về kèo phạt góc Trước tiên thì 4 trận chính thức gần đây của Liverpool xuất hiện cả thảy là 31 quả phạt góc. Bình quân là chưa tới 8 quả trên một trận và 100% về xỉu góc. Theo kinh nghiệm theo dõi của các chuyên gia trong vài năm qua, đội bóng này luôn có những chuỗi trận tài hoặc là xỉu góc rõ rệt mà hiện đang ở dây xỉu góc. Man City chấp nửa trái. Trong 8 trận chính thức gần đây, khi Man City chấp tối đa là 3 trên 4 trái, 6 trận đã về xỉu phạt góc. Về khía cạnh đối đầu, trong 12 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên tại các giải đấu chính thức, 10 trận đã về xỉu góc. Trong đó rất nhiều lần đã xảy ra ở hoàn cảnh là cả hai đội đều đang cày góc cực khỏe. Có 9 trên 12 trận nói trên về xỉu góc hiệp 1. Tỷ lệ dự kiến tổng phần góc trận này là 9, 1 trên 2. Cờ tài ăn cao, cỡ 95-96%. Do đây là trận đấu lớn nhất trong ngày, không có trận nào với tầm cỡ tương xứng, cho nên trường hợp này cần theo dõi sát sao tỷ lệ vào thời điểm sát giờ bóng lăn. Nếu đến gần giờ đá mà tài vẫn là tỷ lệ 9, 1 trên 2, ăn thấp